Cách dạy văn ở Việt Nam khiến nhiều người không viết nổi đơn xin việc. Môn văn đã gây ra bao nỗi chán trường cho học sinh. Nó chẳng giúp các em ấy có khả năng viết một lá đơn xin việc, cũng không giúp các em ấy có thể báo cáo cho sếp, lại càng không thể giúp các em ấy có thể viết email để trao đổi công việc với đồng nghiệp. Luật sư Khanh hiện làm việc tại Mỹ đã chia sẻ với độc giả của VN Express về sự khác biệt giữa cách dạy văn của giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường hay mơ màng nhìn ra cửa sổ. Những cành phượng xanh ngắt nay đã điểm hoa đỏ như những cánh tay vẫy gọi mùa hè về. Trên bục giảng, tiếng thầy sang sảng giảng bài, mang từng con chữ đến cho học sinh để đưa chúng em vào một cuộc đời tươi sáng hơn. Nếu bạn cảm thấy đoạn văn trên hơi quen thì chắc là bạn đã từng đi học ở Việt Nam. Đó là đoạn văn thường hay thấy trong các sách văn mẫu. Đoạn văn này thật ra khá hay và tôi vẫn viết được nó sau khi đã rời ra khỏi chính nhà trường nhiều năm. Nhưng khó ai có thể phủ nhận được rằng môn văn gây ra bao nhiêu nội chán trường cho học sinh phổ thông, trong khi các sinh viên tốt nghiệp đại học thì nhiều người bị mắng rằng không biết nổi cái đơn xin việc. Vì sao môn văn trở thành nỗi sợ hãi và chán trường của bao nhiêu học sinh? Và vì tại sao văn mẫu lại trở thành cứu cánh của học sinh và là nguồn cơn than phiền của biết bao nhiêu giáo viên và phụ huynh? Và vì sao văn mẫu cứ tồn tại hàng chục năm nay những ngày đi thi môn văn ở bậc trung học phổ thông là niềm đau của nhiều học sinh. Năm tôi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đề văn ra phân tích tác phẩm vợ nhặt. Đề đơn giản, rõ ràng, còn tôi thì đã chuẩn bị, nên xông vào phân tích. Chị vợ đã ăn những bốn bát bánh đúc trước khi theo anh chàng về nhà. Chứng tỏ, lạc đỏ đã lan rộng. Bà cụ tứ khi nghe con dẫn vợ về thì khóc, bởi vì bà cụ buồn cho tình cảnh gia đình và cũng là tình cảnh của cả xã hội dưới thời thực dân Pháp. Còn bữa ăn đầu tiên mừng cô dâu mới chỉ có mấy bát cháo lỏ và một đĩa rau chuối thái dối. Tới lúc nhớ ra được món rau chuối thái dối ấy thì lòng dạ của tôi cũng dối không kém gì nó. Vậy đó, các em học sinh đi thi môn văn phải nhớ từng chi tiết của hàng chục tác phẩm trong cả năm học lớp 12, rồi còn thơ nữa chứ. Đề ra thơ mà mình không thuộc thì đừng hỏng phân tích. Sau cùng, để cho mọi thứ khổ sở thêm. Bài văn được chấm bằng ý, phải có đủ ý thế này thì mới được điểm thế kia, rồi thêm cách hành văn. Đúng chính tả, từ ngữ lại thêm chút điểm. Trong tình cảnh đó, các giáo viên không còn cách nào khác ngoài việc giảng các tác phẩm có đề cương, đưa ra các ý phân tích và bắt học sinh học thuộc. Tới lúc này thì ít có em nào còn đủ sức lực để viết lách lên văn mẫu ra đời. Mà bảo các em học sinh chưa đủ 18 tuổi phải cảm nhận đủ thứ từ khí thế hào hùng của binh ngô đại cáo tới tình, tình cảm lãng mạn trong văn chương thời kỳ tiền kháng chiến chống Pháp thì quả là khó. Cho nên việc nhớ nội dung của các tác phẩm đã được dạy và biết được các ý chính và tác phẩm phản ánh là cực kỳ vô ích. Nó chẳng giúp cho các em học sinh ấy có khả năng viết một lá đơn xin việc hay là làm những việc rất đơn giản như báo cáo với sếp. Căn bệnh văn mẫu và chán ghét môn văn của nhiều học sinh đã thành một nguồn cơn cực kỳ đơn giản đó là sự cố gắng quá mức để khiến việc chấm điểm văn công bằng. Việc học các tác phẩm văn chương quan trọng là điều mà nhà trường khắp nơi, ai cũng dạy. Nhưng việc học văn không phải là để học các tác phẩm ấy, nó còn giúp cho học sinh có khả năng đọc hiểu các vấn đề và truyền tải thông tin tới người khác bằng cách nói hay viết. Khi tôi đi du học ở Australia rồi Mỹ, tôi mới biết là ở bậc phổ thông và cả bậc đại học trong những chuyên ngành không phải văn chương, chẳng ai dạy văn cả, họ dạy English tức là tiếng Anh, mà ở Việt Nam thì người ta dạy là môn tiếng Việt chứ không phải là văn học. Và họ chấm điểm môn tiếng Anh không hề dựa vào các ý phân tích. Họ cũng dạy từ các tác phẩm nổi tiếng, từ Shakespeare, từ Kinh Koran và Đạo Đức Kinh. Còn ngày thi thì sinh viên được đưa ra một số chủ đề, trong số đó thì ờ, có các, các bài học, bài câu gợi ý. Sinh viên muốn viết ý nào thì cứ viết, dù là chủ đề nào thì cũng có kèm theo đoạn thơ văn mà họ cần phân tích. Sinh viên muốn chỉ trích cũng được, muốn ca ngợi cũng tùy, và nếu cảm thấy chán ngán cũng chả sao. Điều quan trọng là sinh viên phải nói rõ quan điểm của mình là gì, đưa ra các lý lẽ để bảo vệ quan điểm và viết sách sao cho dễ hiểu. Nói tóm lại, Mỹ và Australia chỉ dạy cho sinh viên cách viết và nói tiếng Anh nhằm mục đích cho họ giao tiếp với người khác trong nghề nghiệp sau này. Các tác phẩm văn chương chỉ là một phương tiện để họ dạy chứ không phải là mục đích. Nói cách khác, một sinh viên, một học sinh trung học đã được học về các tác phẩm của Martin Luther King hay là Jack London cũng không phải là quan trọng. Cái quan trọng là học sinh đó có biết ăn nói, biết viết lách hay không. Tôi đã tốt nghiệp lớp 12 ở Việt Nam và ngày nay tôi là một luật sư ở Mỹ. Mặc dù tôi chả biết chút gì về văn chương thời kỳ phục hưng hay sự ảnh hưởng của văn chương Mỹ Latin đối với nền văn học nước Mỹ, nhưng tôi vẫn có thể làm một công việc lấy viết lách là chính, ăn nói làm chính. Và cái khác, Mặc dù tôi không học các tác phẩm văn học Việt Nam, nhưng may thay tôi vẫn học được cách viết lách và diễn đạt. Nhưng mà tôi ngày xưa ít đọc văn mẫu và tôi vẫn thường chú ý phát triển cách diễn đạt riêng. Tôi phải cảm ơn các giáo viên dạy văn của tôi ngày xưa, họ chỉ chấm điểm uh, không phải chỉ dựa vào các ý mà dựa vào cả diễn đạt nữa.